Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi à, xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà ở tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 34m2, xây 3 tầng Và hiện tại đang được chào bán với giá là 1 tỷ 760 triệu đồng Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà này, các bạn có thể quan sát Ngôi nhà nằm ở vị trí là ngõ thông Hai đầu đây đều thông ra quốc lộ 21B ngõ trước nhà rộng 2,5m ô tô vào cách nhà chỉ 50m thôi ở đây à, trước mặt đây chính là phần à, mặt tiền của ngôi nhà về phần mặt tiền của ngôi nhà thì tầng 1 sẽ được à, làm từ phía ngoài sẽ được ốp từ đá granite bên trên thì sẽ được là sơn và đắp giả cột là mặt tiền về phía cửa của tầng 1 thì sẽ được à, làm từ cửa hai lớp à, bên ngoài sẽ là cửa sắt à, cửa kéo đấy in à, làm bằng chất liệu inox và bên trong là cửa à, gỗ ba lô kính à, chất liệu sẽ được làm từ gỗ trò đây chúng ta quan sát lại một lần nữa phần ngõ rất là rộng tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào, bên trong tầng 1 của ngôi nhà về phần không gian à, phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì à, sẽ được thiết kế thiết kế làm hai phần à, một phần à, phía bên ngoài sẽ được à, làm phòng khách và bên trong sẽ là không gian để làm phòng bếp à, chúng trước tiên chúng ta sẽ quan sát à, không gian của phòng khách trước các bạn nhé đây là không gian của phòng khách chúng ta đứng từ bên trong nhìn ra rất là rộng có thể cây bộ bàn ghế hoặc là sofa à, và để xe được bên trên là có hệ thống trần thạch cao đèn tip và đèn nếp và có móc ờ, để chúng ta có về chúng ta treo ờ, quạt hoặc là đèn trang trí đây là phần cầu thang về phần cầu thang thì ờ, mặt bậc của bậc sẽ được chúng tôi làm từ đá bình định đá tự nhiên rồi phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò và đây là phần thanh trang trí được làm từ gỗ công nghiệp và tấm vách CNC và quan sát lại không gian của phòng khách đây và tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào ờ, phần ờ, không gian của phòng bếp à, về bên trong phòng bếp thì sẽ được thiết kế gồm có tủ bếp à, làm từ chất liệu gỗ sồi nga mặt bếp thì được sẽ làm từ đá đen đá tự nhiên còn về phần chậu rửa sẽ là chậu rửa ba à, 304 đây chúng ta có thể quan sát và bên uh, trên này thì có ổ cắm của máy hút mùi bếp từ hoặc là chúng ta cắm ờ, cơm ở đây và đây là ờ, gạch ốp trang trí tại bên bên sườn này sẽ có thêm một cái cửa sổ thoáng của phần không gian phòng bếp các bạn nhé à, sau là có cái khoảng lỗ không của hai nhà nên là chúng ta có thể mở một cái cửa sổ để lấy thoáng được đây là không gian của phòng bếp bên trên nó cũng có hệ thống trần thạch cao đặc biệt ở phía à, tầng 1 thì ngôi nhà có một cái nhà vệ sinh phụ đây là một nhà vệ sinh phụ thì bên trong có sẽ có một uh, cái bồn cầu này và trong bên trong là sẽ hệ thống ờ, máy bơm đây là hệ thống máy bơm đây để bơm ờ, nước từ ờ, dưới bể ngầm lên trên tét nữa các bạn nhé ở dưới tầng 1 này có một cái bể ngầm nước nữa à, tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên tham quan tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm hai phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh ở giữa đây là phần hành lang đây, chúng ta vừa quan sát phần à, cầu thang này bếp sườn này à, chúng ta có thể mở được một cái cửa sổ nữa nên ngôi nhà khá là thoáng đây là phòng ngủ phía đằng trước này đây là phòng ngủ phía đằng sau chúng ta vào phía <coughs> phòng ngủ phía đằng sau trước các bạn nhé không gian của phòng ngủ phía đằng sau thì cũng tương đối là rộng chúng ta có thể kê à, cái giường một cái tủ quần áo và bộ bàn ghế làm việc ở đây bên trên này có hỗ trợ có điều hòa đây cửa sổ hai lớp và hệ thống cửa thông phòng cửa thông phòng thì đều chúng tôi làm từ gỗ tròn tiếp theo đây chúng ta sẽ đi sang phòng ngủ ở phía bên ngoài cũng uh, rộng rãi và bao gồm đèn chiếu sáng này cửa sổ và đầu chờ của điều hòa đèn tít đầu chờ dây ờ, cáp mạng và cửa trong phòng bên dưới đã có gạch đất nền 60 x 60 gạch ờ, giả văn gỗ rất là đẹp các bạn nhé về phần uh, hệ thống cửa sổ thì được chúng tôi làm từ cửa nhựa thép và cách âm uh, cửa bên trong là một cửa lớp cửa sắt nữa để an toàn và tiếp theo đây là chính là phòng vệ sinh của tầng 2 chúng ta phải quan sát bao gồm hệ thống uh, bồn cầu này hệ thống sen cây và hệ thống lavabo gạch đất nền gạch trang trí mắc treo quần áo và đầu chờ của bình nóng lạnh chúng ta hãy quan sát từ bên trong ra đây Tiếp theo à, chúng ta sẽ lên tầng 3 Trên tầng 3 của ngôi nhà thì chúng ta thiết kế khác một chút Bởi vì ngôi nhà có thiết kế 3 tầng thôi Nên uh, trên tầng 3 này sẽ chia là một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi đây chúng ta sẽ ra phòng ngủ trước cũng giống với phòng ngủ ở dưới tầng 2 bao gồm các thiết bị như vậy rất là thoáng nhà nằm mặt ngõ nên à, không gian à, không bị bí bách đây là phần hành lang và bên này là nhà vệ sinh của tầng 3 đây cũng bao gồm các thiết bị như ờ, nhà vệ sinh ở lưới tăng thôi đây là phần ờ, hành lang này bên trên này có một cái giếng trài nữa phía bên này là chính là sân phơi nhỏ của ngôi nhà hôm nay mình quan sát tương đối là thoáng ở đây chúng ta về chúng ta có thể lắp ờ, một cái dàn ờ, phơi thông minh đây chúng ta có thể quan sát đây nhỉ đây là cái khoảng lục không ở giữa hai nhà đây là cửa sổ chúng ta mở để lấy thoáng rất là tốt đây sau ờ, trên đây là có một cái ô chờ để chúng ta lên tét nước và lên mái và tiếp theo là một phòng thờ nhỏ bên này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi đây chúng ta vào quan sát và chúng ta đặt uh, một cái kệ thờ nhỏ ở đây được và một cái cửa sổ bên này ờ, tôi xin nhắc lại về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà này có diện tích là 34 mét vuông và đang được xây 3 tầng giá chào bán là 1 tỷ 760 triệu đồng ngôi nhà nằm ở ngay phường Phú Lãm quận Hà Đông khu vực rất là đông dân cư gần chợ xóm trường cao đẳng thương mại và trường uh, trung học phổ thông trần hưng đạo ngoài ra khu vực này thì bên tôi còn xây dựng một vài căn nữa nếu mà các bạn có nhu cầu mua à, thì có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại